không uống thuốc của nhà cô đâu à, con ai đang gặp các vấn đề thương khớp hỏi cho tôi tôi cam kết chữa khỏi một trăm phần trăm con ai đang gặp các vấn đề thương khớp hỏi tôi tôi cam kết chữa khỏi một trăm phần trăm chỉ sợ những người mà không uống thuốc của nhà cô đâu. con ai đang gặp các vấn đề chưa khỏi một trăm phần trăm không uống thuốc của nhà cô đâu con ai đang gặp các vấn đề dương khớp hỏi cho tôi tôi cam kết chưa khỏi một trăm phần trăm con ai đang gặp các vấn đề dương khớp hỏi cho tôi tôi cam kết chưa khỏi một trăm phần trăm chỉ sợ những người mà không uống thuốc của nhà cô thôi